Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video đầu tiên trên kênh của Yến Yến Chắc chắn một điều rằng nếu mọi người xem hết được video này và không bỏ sót bất kỳ câu từ nào thì các bạn có thể kiếm 1 triệu đến 2 triệu mỗi ngày và có thể 30 triệu đến 60 triệu mỗi tháng trong tầm tay của các bạn các bạn không nghe nhầm đâu Nếu các bạn chưa tin tưởng hãy đăng ký kênh của Yến Để đón xem những video sắp tới trên kênh của Yến Yến dòng Hổ nhé Thời gian sẽ trả lời các bạn về video ngày hôm nay có đúng hay là không Và bây giờ hãy cùng Yến đi tìm hiểu bộ môn đầu tư gì mà có thể mang lại về lợi nhuận cho chúng ta 1 triệu đến 2 triệu mỗi ngày nhé Yến sẽ chia sẻ cho mọi người về bộ môn dòng hổ và hướng dẫn cho mọi người cách đầu tư có hiệu quả cũng như Yến vừa nói ở phía trên đó là mọi người có thể tự kiếm cho mình 1 triệu đến 2 triệu mỗi ngày và 30 triệu đến 60 triệu mỗi tháng Nói đến đây thì chắc hẳn mọi người đang rất tò mò không biết là rồng hồ là gì và đầu tư như thế nào để có thể có được con số như vậy Trên thế giới thì mọi người đang đầu tư rồng hổ rất là nhiều đặc biệt ở các nước châu Á, châu Âu và hiện tại thì đã du nhập về Việt Nam à, chỉ cần các bạn có kiến thức có kinh nghiệm đầu tư có người chỉ dạy cho các bạn và chọn một cái sàn uy tín cho các bạn các bạn đầu tư thì Yến tin chắc chắn rằng các bạn sẽ đạt được những con số như là Yến vừa nói ở trên là một triệu đến 2 triệu mỗi ngày để cho mọi người hiểu rõ hơn về rồng hổ mình sẽ chia ra làm 4 phần phần 1 rồng hổ là gì đầu tư rồng hổ được hay mất phần 2 đầu tư rồng hổ thì cần biết những gì đầu tư dòng hổ hiệu quả 100%. Và phần 3, đầu tư dòng hổ cần vốn bao nhiêu? Tâm lý khi đầu tư là gì? Phần 4, những lưu ý khi đầu tư dòng hổ, định hướng đầu tư lâu dài như thế nào? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 1, dòng hổ là gì? Dòng hổ đầu tư được hay là mất? Dòng hổ là trò chơi bài Tây 52 quân, hiện nay đã có mặt ở hầu hết các quốc gia châu Á cũng như châu Âu. Thực tế thì trước kia các cửa cược đều về hình rồng và hổ để phân biệt nên trò chơi này được đặt tên như ngày nay. Với rất nhiều các cửa cược thì bạn có thể chọn một hoặc nhiều hình thức chơi khác nhau miễn sao trùng với kết quả của các lá bài. Trò chơi này sẽ có hai cửa chính là rồng và hổ để đặt cược. Mỗi ván chơi thường chỉ chia ra hai lá bài và dựa vào đó để tính thắng thua. Về quy cách trò chơi thì dòng hộ có một luật chơi cực kỳ đơn giản, không phân biệt chất của lá bài mà tính lá bài to nhỏ theo các con số trên mỗi lá bài từ át cho đến k. Trong số đó bắt đầu từ át là lá thấp nhất và kết thúc là k là lá bài cao nhất. Nếu rồng và hổ lên hai lá bài giống nhau thì cả hai cửa đặt rồng và hổ hòa nhau Đầu tư dòng hổ được hay là mất? Đây là một trong những câu hỏi rất nhiều người đang xem video này và cũng như rất nhiều người chưa biết đến bộ môn dòng hổ thì mọi người đang rất thắc mắc làm sao để có thể có lợi nhuận, làm sao để có thể kiếm 1 triệu, 2 triệu mỗi ngày và 30 triệu đến 60 triệu đồng mỗi tháng. Đây là những thành quả của một số anh chị à, trong quá trình đầu tư dòng hổ điển hình mà kiếm được cái luận lợi nhuận cao mỗi lần rút có thể là 8 triệu, 10 triệu hay 15 triệu có thể là có những cái anh chị mà rút còn nhiều hơn như thế nữa à, đã theo Yến và Yến đã chỉ cho các anh chị cách đầu tư hiệu quả làm sao mà có lợi nhuận cao nhất và Yến cũng tin chắc chắn rằng những ai đang xem video này cũng có thể có cơ hội làm được như vậy nên hãy liên hệ ngay với Yến theo số điện thoại trên màn hình để được Yến tư vấn còn phương tiện để có thể đầu tư là những gì? Đó là một là máy tính, hai là điện thoại có kết nối internet, à, chỉ cần một trong hai. À, và cái quan trọng nhất đó chính là bạn phải có thẻ ngân hàng, có tài khoản ngân hàng à, và có đăng ký internet banking để có thể là nạp và rút tiền. Các bạn có máy tính để chúng ta có thể trao đổi, để học hỏi. Mình có thể gọi điện cho các bạn trực tiếp để chỉ cho các bạn cách à, đầu tư ban đầu, cách các bạn vào lệnh như thế nào và Yến khẳng định với các bạn rằng các bạn áp dụng đúng như những gì Yến chia sẻ thì đảm bảo các bạn có lợi nhuận thu về đều đặn và lâu dài. Nếu các bạn bỏ thời gian ban đầu ra để học hỏi thì chắc chắn mọi người sẽ mang về được cái lợi nhuận cho bản thân mình trong lâu dài và cái gì cũng cần có quá trình học hỏi và tìm tòi thì mới có được cái thành công. Zalo của Yến là 07878 11748 chào và hẹn gặp lại mọi người vào các video sau ở phần 2, phần 3 và phần 4. Hãy bấm chuông thông báo để chờ đón những video sắp tới trên kênh của Yến Yến nhé!